Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2021, tức ngày 17 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Mão, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Mão hôm nay là Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Dưới tác động của kiếp tài, người tuổi Tý dễ vướng vào chuyện mâu thuẫn, bất đồng với đồng nghiệp, bạn luôn coi mình là người đúng nên không chịu thỏa hiệp với bất cứ ai. Có thể giữ vững được quan điểm và mục tiêu đã đề ra là tốt. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải học cách suy nghĩ đa chiều hơn, không nên sống ích kỷ chỉ biết đến cảm xúc của mình. Đôi khi, bạn cần phải làm điều phù hợp với số đông nhất. Thủy sinh mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và nữ kia rất hòa hợp, dựa dẫm lẫn nhau. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc bế tắc để cùng tìm ra cách giải quyết phù hợp. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. hai Tử vi tuổi sửu Chính quan chiếu mệnh, người tuổi sửu sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong ngày hôm nay nhờ có thái độ nghiêm túc, làm việc có trước có sau. Ai cũng cảm thấy rất yên tâm khi giao nhiệm vụ cho bạn. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là đôi khi, bản mệnh quá bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác. Nếu cứ mãi đi theo lối mòn, bạn sẽ không thể nhận ra được việc thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề sẽ đem lại nhiều lợi ích thế nào đâu. Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình, khiến khúc mắc sẽ ngày một lớn dần. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần làm nghề tự do được thực thần chiếu cố, khiến hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn của bạn. Bạn có thể tìm được những hợp đồng với khách hàng, đối tác triển vọng. Những cố gắng từ khoảng thời gian trước đó đến nay cũng đã được đền đáp. Bạn nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra. Đây là động lực để bạn hướng tới tương lai. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực định là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc, nhưng cần tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Bản mệnh nên căn cứ vào đây để sắp xếp công việc cho hợp lý, Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão Do có tam hội trợ giúp, người tuổi Mão chưa từng có ngày nào thuận lợi đến thế. Hôm nay thần may mắn ở bên bạn, vì vậy bạn nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chứ để lỡ thời cơ trời cho. Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và có thể người chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bạn quen biết từ trước, Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ biết mình phải giải quyết những điều còn tồn động như thế nào. Tuy nhiên, dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn. Mộc khắc thổ, Chuyện tình cảm của người tuổi thìn dễ xảy ra vấn đề vào ngày hôm nay. Khởi nguồn của mọi chuyện có thể rất đơn giản, nhưng vì cả hai đều quá nóng nảy nên mới chuyện bé xé ra to. Khi xích mích nổ ra, đôi bên đều cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có những cách hành xử sao cho đúng đắn, hạn chế gây tổn thương cho nửa kia. Có nhiều lúc những hành động vô tình lại có sức sát thương rất lớn. Thiên quan cho thấy trong lĩnh vực sự nghiệp, bạn dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp, mâu thuẫn với cấp trên. Bạn cần chú ý cách cư xử của bản thân, biết cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực, đừng biến mình thành con giáp dễ vướng vào thị phi. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dần, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại gây ra, vì thế hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể những lời đặt điều sai trái sẽ khiến bạn ức chế, tổn thương. Hãy tập trung, chú ý vào sự nghiệp của mình, đừng nên quá quan tâm đến lời bàn ra tán vào của người khác. Những lúc bị vù oan, bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân mình. Mộc sinh hỏa, may mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, vì thế đừng giấu mọi chuyện trong lòng, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để cùng tìm ra cách giải quyết hợp lý. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Tam hợp tác động tích cực tới tinh thần của người tuổi ngọ, giúp bạn luôn nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có vẻ khó khăn đi chăng nữa. Tuy nhiên, bạn không nên biến bản thân thành người nóng vội. Hãy suy nghĩ kỹ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng đừng phán xét mọi việc nếu chỉ thông qua vẻ bề ngoài. Mộc sinh hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình thông qua lời giới thiệu của người quen, và có thể hai người sẽ ngay lập tức có hảo cảm với đối phương. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 12 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tị, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Mộc khắc thổ, người tuổi mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay, vì vậy, dù có được nhiều đối tượng tiếp cận đi chăng nữa, bản mệnh hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới, tránh cả tin khiến bản thân tổn thương. Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với người khác giới. Trước khi làm việc gì, hãy nghĩ đến người thân, đừng để bản thân lạc lối, gây tổn thương những người thân thiết nhất với mình. Trong công việc, chính quan cho thấy bạn có thể phát huy được lợi thế trong công việc, trở thành người được cấp trên trọng dụng, Người tham gia vào cả cuộc thi cử cũng hứa hẹn đạt được kết quả mỹ mãn trong hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân sẽ có một ngày làm việc vất vả do phải chịu tác động của cục diện dần thân tương xung. Nếu đã cố gắng mà kết quả đạt được chưa như mong muốn, bạn cũng đừng quá bi quan hay chán nản. Hãy coi như đây là cơ hội để rèn luyện bản thân. Trong chuyện tình cảm,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 như vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc với những người mà bạn luôn tin cậy. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất Thiên quan gây rối, người tuổi tuất dễ rơi vào tình huống bất đồng ý kiến với cấp trên của mình. Bạn có thể bảo vệ quan điểm của mình nhưng chú ý cách diễn đạt, đừng để cấp trên cảm thấy rằng bạn là một người không biết điều. Trong ngày hôm nay, bạn cũng có thể trở nên nóng nảy, dễ bị kích động khi nghe thấy lời khích bác của kẻ tiểu nhân. Để giảm bớt rắc rối không cần thiết, tốt nhất bạn hãy nên học cách làm ngơ trước những điều bịa đặt. Mộc khắc thổ báo hiệu một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy, thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy để hiểu vì sao đối phương lại có những suy nghĩ như vậy. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Nhị hợp giúp người tuổi hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và quý nhân sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích cho tương lai. Trong công việc, một khi bắt tay vào làm gì, bản mệnh luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ. Hẳn cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá rất cao sự quyết tâm của bạn, đồng thời có kế hoạch cất nhắc bạn vào một vị trí phù hợp. Thủy sinh mộc, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp,